Thì hôm nay Mạnh Quỳnh xin kết lại bốn câu cuối trong cái bài Tân Cổ đó để tặng cho quý vị cũng như tiện Phi Nhung. Má hồng một kiếp tương chiên, tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sao. Tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hai giọt, lệ nào vừa rơi. Đó là tấm lòng của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung. Phi Nhung hãy an nghỉ. I love you.